Ờ, chào anh em nhé, chào anh em đã quay trở lại kênh Dũng soi kèo cũng như là Dũng bóng đá nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo đầu tư thì anh em có thể thấy là ngày hôm qua trên kênh Dũng soi kèo Dũng đưa ra cho anh em là hai video nhận định về hai trận đấu lần lượt đó là U2 Việt Nam đối đầu với Myanmar và in um, Inter Milan đối đầu với AC Milan thì ở cái trận đấu của U22 Việt Nam đối đầu với U22 Myanmar thì Dũng đưa ra cho em là hai mã kèo là lần lượt là U22 Việt Nam chấp 1.5 cũng như là tài 3 ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy ở cái mã kèo này thì à, đang trọn vẹn cả hai cái má kèo khi mà tỷ số là 3-1 nghiêng về phía phần sân của U22 Việt Nam. Chính vậy, cái má kèo là Việt Nam chấp 1.5 ăn và má kèo tài 3 cũng ăn. Còn về cái trận đấu của Inter Milan đối đầu với AC Milan thì Dũng đưa ra cho anh em má kèo là Inter Milan chấp 0.5 cũng như là xỉu góc ở trong cái trận đấu này thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu ngày hôm qua thì trong trận đấu này Inter Milan thắng với tỷ số là 1-0 và cùng với đó là à, trong trận đấu này chỉ có gồm có là 8 phạt góc mà thôi Chính vì vậy khi mà nhà cái niêm yết ở mức là 9,5 phạt góc ở trong trận đấu này thì đã ăn trọn vẹn luôn cả hai cái mã kèo à, Inter Milan chấp 0.5 và xỉu góc ở trong trận đấu này. Thì như anh em vẫn thấy ở trên kênh à, Dũng soi kèo, kênh YouTube đã có những mã kèo rực rỡ như vậy thì anh em cũng không cần phải nói đến cái việc mà trong nhóm nó sẽ rực rỡ đến như thế nào. Chính vậy á, à, Dũng luôn nói với anh em là anh em nào mà muốn chơi những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn á thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele hoặc là số Zalo để anh em có thể tham gia đồng hành cùng Dũng ở trong những thời gian sắp tới. Bởi vì ở trên à, YouTube là Dũng nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng trước à, khi giờ bóng lăn thì có thể những thông tin Dũng nhận định trên đây có thể là những thông tin chưa chính xác. Ví dụ như ở trong trận đấu mà thằng Inter ở PAC thi đấu, nếu mà đó là đội hình chuẩn như ban đầu Dũng nhận định thì nó đã là những cái à, uh, má kèo này nhưng mà nếu mà sát rời bóng lăn nó lại chuyển ra một cái đội hình khác thì chắc chắn cái kết quả nó cũng sẽ là khác chứ không thể nào mà đi theo kết quả dũng nhận định được chính vậy dũng luôn nói là những má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất là phải từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra để uh, anh em có thể uh, tham gia vào đầu tư cùng với uh, Việt Dũng cũng như là những anh em trong nhóm thì anh em nào mà còn uh, thua tha xa bờ cũng như là chưa có một trang chơi một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ qua Dũng qua tele a cổng Dũng keo và số Zalo Dũng đang để ở đây để anh em có thể tham gia đồng hành cùng Dũng trong thời gian sắp tới còn Dũng xin chúc mừng những anh em mà ở trong nhóm cũng như là những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng ở trong thời gian qua đã ăn trọn vẹn những cái mắt kèo mà Dũng à, đưa ra ở trong cái thời gian qua con ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ nhận định cho em một trận đấu ở trong cái khuôn khổ ngoại Anh ở ờ, ngày 19 ờ, tháng 5 đó là trận đấu của thằng Newcastle đối đầu với thằng Brighton thì như em thấy là trận đấu này được diễn ra vào lúc 1 giờ 30 sáng của ngày 19 tháng 5 năm 2023 và được diễn ra trên chính cái sân nhà của thằng Newcastle thì liệu rằng uh, với cái phong độ hiện tại đang ờ, tỏ ra khá là kém cỏi của thằng Newcastle thì có thể chiến thắng một đối thủ đang được đánh giá mạnh như là thằng ờ, Brighton ở trong trận đấu này hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái thông tin cũng như là đưa ra những cái má kèo liên quan đến trận đấu này để có thể có những má kèo đầu tư chuẩn nhất cho trận đấu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 và cái kèo tài xỉu toàn trận đó, thì đang được niêm yết ở mức là 3 chấm 3 ờ, trái hòa cũng như là anh em bỏ một kèo tài ăn được 0.97 và bỏ một vào kèo xỉu ăn được 0.91 trong khi đó thì kèo cực chấp hiệp 1 thì được niêm yết cho thằng Newcastle là chấp 0.25 và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là uh, ờ, 1.25 thì trước khi mà bước ra những cái mã kèo mình đưa ra cho anh em xem thì ở trong cái trận đấu này thì mình cho anh em có thể nằm vào một cái mã kèo mình tin tưởng sẽ xảy ra ở trong trận đấu này đó là mã kèo cả hai đội ghi bàn anh em bỏ một vào mã kèo này thì ăn được 1.43 à 1.45 còn anh em mà nào mà cảm thấy trong trận đấu này chỉ có một đội mà có thể ghi bàn thì em có thể nằm vào cái mã kèo là chỉ có một đội ghi bàn nhưng ở trong trận đấu này thì mình hoàn toàn tin tưởng là cả hai đội sẽ ghi bàn nên chính vậy mình hướng cho anh em thêm một mã kèo sớm đó là mã kèo cả hai đội ghi bàn ở trong trận đấu này và cùng với đó ở trên trang có những cái mã kèo khác như là đội thắng ngược dòng tỷ số cách biệt giữa sạch lưới cũng như là kèo tỷ số thì xíu đó mình sẽ niêm yết cho anh em một kèo tỷ số để anh em có thể tham gia đầu tư ở trong trận đấu này cũng như là kèo à, phạt góc và kèo thẻ thì sẽ được nhà cái niêm yết sau vào khoảng từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ trước khi mà trận đấu được diễn ra thì lúc đó thì à, chúng cũng sẽ đưa ra những mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ vào trong nhóm để anh em có thể tham gia đầu tư cũng như là anh em nào á, hiện tại mà đang chơi qua thầu qua cò chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư bất cứ lúc nào ấy, thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua cái uh, tele a còng Dũng soi kèo cũng như là cái số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và đưa ra những mã kèo ngon và chắc ăn nhất chứ không phải chơi qua thầu qua cò để vừa mất tiền tiền like tiền phí và vừa phải à, vô một cái mã kèo rất là sớm ví dụ như anh em ở trong trận đấu này anh em kết thằng ở à, Brighton anh em bỏ một vào Brighton ở trên trang thì ăn được 0.85 nhưng ở ngoài thông ngoài cò nó chỉ cho anh em ăn à, chắc chắn phải dưới là 0.8 hoặc là 0.75 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em khi mà anh em bỏ ra đủ nhưng mà là ăn lại ăn thiếu mà không những thiếu mà thiếu rất là nhiều cũng như là anh em phải vô một máy kèo từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ trước khi mà trận đấu được diễn ra bởi vì trận đấu này diễn ra từ lúc 1 giờ 30 sáng mà bọn nó ngủ từ lúc 9 10 giờ tối rồi nên chính vì vậy nó không thể nào mà chờ anh em mà đến một rưỡi sáng để có thể chấp nhận những má kèo của anh em được như vậy Dũng luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư cũng như là đầu tư cùng với nhóm của Việt Dũng còn quay trở lại trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là phần sân của thằng uh, Newcastle có cái đội hình dự kiến là 433 trong khi đó phần sân của thằng đội khách là Brighton đang sử dụng cho mình cái đội hình là 4231 cái đội hình uh, nó thường dùng ở trong những trận đấu gần đây thì ở trong trận đấu này hàng công cao nhất của thằng Newcastle đó là Isaac là Wilson cùng với là Joko Murphy trong khi đó, hàng công cao nhất bên phía phần sân của Brighton đó là Dennis. Còn về à, cái việc mà vắng mặt mà không thể tham gia trong trận đấu này thì à, bên phần sân của đội chủ nhà Newcastle đang có cho mình là bốn cầu thủ hiện tại đã bị chấn thương và không thể ra sân ở trong trận đấu này. Trong khi đó, phần sân của thằng Brighton thì vẫn là một cái cầu thủ thường xuyên vắng mặt vì chấn thương đó là Solivac và anh em thấy hiện tại ở chính bảng xếp hạng của ngoại anh năm nay thì uh, phần sân của thằng Newcastle đang có cho mình vị trí thứ ba ở trên bảng xếp hạng sau khi mà trải qua là 35 vòng đấu thì hiện tại đội bóng này đang có cho mình là 66 điểm và à, hàng công à, của đội bóng này tỏ ra thi đấu rất là tốt ở trong mùa giải năm nay khi mà có tới là 63 bàn thắng trong khi đó cái hàng thủ không tỏ ra là yếu kém khi mà có chỉ để thủng lưới là 31 bàn ở trong mùa giải năm nay mà thôi trong khi đó phần sân của đội khách là Brighton thì đang có cho mình cái vị trí thứ 6 ở trên bảng xếp hạng sau khi mà trải qua ít hơn một vòng đấu so với phần sân của đội chủ nhà là 34 vòng thì đội bóng này có cho mình là 58 điểm và cũng ghi lên tới là 66 bàn vào lưới của phần sân của đối thủ. Trong khi đó cũng chỉ để thủng lưới là khoảng 45 bàn mà thôi nên chúng ta hoàn toàn không thể nào mà đánh giá thấp về hàng công cũng như là hàng thủ của phần sân của đội khách Brighton ở trong trận đấu này. Khi mà trải qua 34 vòng đấu thì đội bóng này có cho mình là 17 trận chiến thắng, 7 trận hòa và 10 trận thua. Trong khi đó phần sân của Newcastle thì có tới là 18 trận chiến thắng và chỉ để thua 5 trận mà thôi thì hiện tại thằng Newcastle chỉ cách biệt với thằng uh, à, à, MU là à, xin lỗi em là cách biệt thằng Liverpool là một điểm mà thôi nên chính vậy thằng Newcastle thì chắc chắn nó sẽ muốn giành được cái chiến thắng ở trong trận đấu này để có thể uh, nằm trong vị trí top 4 để có thể giành được một cái vé tham dự cúp C1 vào mùa sau thì anh em có thể xem qua ở trong những cái trận đấu gần đây của hai thằng này thì hiện tại ở trên uh, khoảng uh, ờ, 10 trận đấu gần đây nhất của thằng uh, Newcastle ở trong đấu trường ngoại Anh thì Newcastle nó để thua hai trận đấu và có một trận hòa và trong đó thì có tới là 7 trận chiến thắng trong khi phần sân của Brighton khi tỏ ra khá là yếu kém khi mà trong khoảng là 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này để thua tới là 4 trận đấu và có là 6 trận chiến thắng nhưng ở trong những cái trận đấu gần đây thì ngược lại thì phần sân của thằng Newcastle lại tỏ ra yếu kém hơn khi mà có một trận hòa hai đều trước thằng Leeds United và có trận thua 2-0 trước Arsenal trong khi đó cái trận đấu gần đây của thằng Brighton là trận đấu trước Arsenal và Brighton thắng với tỷ số là 3-0 khi mà thi đấu với vị trí là sân khách ở trong trận đấu này và trước đó thì lại để thua một trận đấu lên tới tỷ số là 5-1 trước một đối thủ yếu kém hơn đó là Everton với tỷ số là 5-1 khi mà Everton đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh năm nay thì anh em có thể xem qua cùng mình những cái trận đấu gần đây của hai thằng này thi đấu ở trên đấu trường ngoại anh để xem qua những cái trận đấu gần đây nhà cái đưa ra những cái bán kèo như thế nào để anh em có thể nắm bắt vào những má kèo ở trong trận đấu ngày hôm nay thì khi mà chạm trán với thằng Leeds United thì Newcastle đưa ra mức chấp là một trái hòa ở trong trận đấu này và chắc chắn là để thua kèo châu Á và anh em thấy ở trong trận đấu này thì có rất là nhiều thẻ vàng được đưa ra khi mà có lên tới là 7 thẻ vàng một thẻ đỏ và cùng đó ở trong trận đấu này lại chỉ có là 8 góc mà thôi còn về cái trận đấu trước đó khi mà thua Arsenal với tỷ số là 2-0 thì ở trong trận đấu này Newcastle cũng là người đưa ra mức chấp nhưng chỉ đưa ra mức chấp là 0.25 mà thôi và để thua cách biệt lên tới là hai bàn thắng là tỷ số là 2-0 nghiêng về phía phần sân của Arsenal ở trong trận đấu này. Còn phía phần sân bên kia chính tuyến là Brighton thì trận đấu gần đây nhất thì chắc chắn là trận thắng à, 3-0 trước Arsenal thì trong trận đấu này Arsenal đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.75 thì à, Brighton đã thắng cách biệt lên tới là 3 bàn thắng và đã thắng được cái kèo châu Á trong trận đấu này thì em thấy là trong trận đấu này thì à, phần sân của Brighton kiểm soát bóng lên tới là 59% và chỉ đưa ra được có 12 cú sút mà thôi. Trong khi đó phần sân của Arsenal thì có tới khoảng là 41% kiểm soát bóng nhưng đưa ra lên tới là 14 cú sút nhưng mà lại không ghi được một cái bàn thắng nào vào lưới của phần sân của Brighton. Thì anh em có thấy ở trong trận đấu này hàng thủ của Brighton đã tỏ ra rất là vững chắc ở trong trận đấu này. Cùng với đó một uh, cầu thủ ở à, hàng thủ của phần sân của Brighton đã ghi được một bàn thắng ở phút thứ 90 cộng 6 và đã nâng tỷ số lên thành 3-0 ở trong trận đấu này thì uh, anh em thể xem qua về trận đấu trước đó thì lại là một cái trận thua bạt nhược trước một đối thủ yếu hơn đó là Everton với tỷ số là 5-1 thì ở trong trận đấu này Brighton đưa ra mức chấp là 1.5 và chắc chắn là đã thua cái kèo châu Á trong trận đấu này không những thua mà thua rất là đậm đà khi mà ở trong hiệp 1 có tới là 3 bàn thắng và qua hiệp 2 thì uh, sân của Brighton đã có một cái bàn thắng ở phút thứ 79 của trận đấu và nâng tỷ số lên thành 4-1 và ngay sau đó cũng ở cái phút thứ 90 cộng 6 thì đã có một bàn thắng nâng tỷ số lên thành 5-1. Còn anh em thấy về những thông tin khác được thống kê ở đây thì khi mà phần sân của Brighton kiểm soát bóng lên tới là 78% và có lên tới là 23 cú sút nhưng mà lại chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới của phần sân của thằng Everton ở trong trận đấu này mà thôi. Trong khi đó phần sân của đội khách thì nó chỉ kiểm soát bóng là khoảng 22% và có là 10 cú sút mà thôi và có tới là 5 cú sút trúng đích và anh em thấy là về những cái thông tin phạt góc thì em thấy ở trong trận đấu này thằng Brighton cái góc khá là ác khi mà có lên tới là 15 phạt góc cho phần sân của đội chủ nhà và chỉ có là 6 thẻ vàng được rút ra ở trong trận đấu này mà thôi còn về cái lịch sử đối đầu của hai thằng này thì em thấy là khoảng là 11 lần hai này gặp nhau ở trên đấu trường ngoại Anh thì thằng Newcastle nó chỉ thắng cho mình là một trận đấu ở cái ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 mà thôi và thắng với tỷ số là 21. Còn lại những cái trận đấu còn lại thì hầu như là những trận đấu hoa và có là ba trận đấu à bốn trận đấu thuộc à, có chiến thắng thuộc về phần sân của thằng Brighton lần lượt với là chiến thắng 3-0 và chiến thắng là 3-0 và cũng đó là 1-0 thì anh em cùng mình xem qua đôi trận của hàng này thi đấu với nhau thì ở cái trận đấu đầu tiên đó là có tỷ số là hòa không đều ở lượt trận gặp nhau gần đây nhất thì thằng Brighton đưa ra mức chấp là 0.25 thì ở trong trận này thì Brighton đã thua kèo châu Á và cùng đó ở trong trận đấu này thì sẽ gồm có là khoảng 10 ờ, phần góc và chỉ có là 5 thẻ vàng được đưa ra nhưng mà những cái thông tin thông số khác thì đều thuộc về phần sân của thằng Brighton khi mà có tới là 13 cú sút và kiểm soát bóng lên tới là 55% ở trong trận đấu này còn về cái trận đấu trước đó thì Newcastle thắng thắng tỷ số là 21 thì ở trong trận đấu này được thi đấu với nhau là kèo đồng thì anh em thấy là đã có tỷ số 21 nghiêng về phía phần sân của Newcastle và nhưng ở những cái thông số khác thì hoàn toàn lại thuộc về phần sân của thằng Brighton thì có 68% kiểm soát bóng 15 à, lần đưa ra cú sút và chỉ có 4 cú sút nguy hiểm mà thôi trong đó về cái mã kèo phạt góc thì có lên tới là 11 phạt góc và lại chỉ có hai thẻ vàng được rút ra ở trong trận đấu này thì anh em có thể xem qua cùng mình đôi con số thống kê được thống kê ở đây thì khi mà hai này chạm trán nhau thì có là 4 trên 5 lần chạm trán gần đây nhất là có ít 10,5 vạt góc. Trong khi đó, cái việc mà thi đấu ở trên cái đấu trường ngoại Anh thì 7 trên 9 trận đấu gần đây của thằng Brighton có ít hơn là 10,5 vạt góc, còn bên phía phần sân của thằng uh, Newcastle thì 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất thì đều có 10 trên 10,5 phạt góc cũng như là hàng này thi đấu thì có khá là ít thẻ được rút ra nhưng ở cái má phạt góc thì em thấy là hầu như những trận đấu gần đây của hai này thì đấu có rất là nhiều bàn thắng hầu như là đổ từ khoảng 3 bàn thắng đổ lên thì liệu rằng với những cái thông tin mà Dũng vừa đưa ra cho anh em xem là như vậy thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì anh em nên nằm vào cái má kèo nào để có thể chắc ăn và về bờ thì sau đây Dũng sẽ đưa ra cho anh em một số má kèo để anh em có thể tham khảo ở trong trận đấu này thì ở trong trận đấu này Brighton thì mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là Brighton được cộng 0.5 ở trong trận đấu này thì bởi vì anh em có thể thấy ở trong trận đấu bù này nếu mà thằng Brighton thắng được cái trận đấu này thì nó chỉ còn cách biệt với vị trí thứ tư và thứ ba trên bảng xếp hạng là khoảng là 4 điểm mà thôi nên chính vậy nó đang nhen nhóm với hy vọng có thể giành được một cái vé đi vào cúp C1 năm sau mặc dù ở trong trận đấu này thằng Newcastle được đánh giá là cao hơn nhưng mình tin rằng thằng uh, Brighton sẽ tạo ra khác biệt khi mà anh em có thể thấy khi mà gặp những cái đối thủ mạnh như là thằng uh, Arsenal hay là MU thì em thấy là có những trận chiến thắng như 3-0 và 1-0 khi mà gặp những cái đối thủ mạnh hơn còn ở cái đấu trường FA Cup khi mà gặp thằng MU thì cũng chỉ có thể là một trận hòa mà thôi. Nên chính vậy mình đánh giá khá là cao thằng à, Brighton ở trong trận đấu này. Nên chính vậy Dũng mới đưa ra cho anh em cái má kèo là Brighton được à, chấp 0.5 ở trong trận đấu này. Còn về cái má kèo tài xỉu và thì anh, thì mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo là tài 2.5. Mặc dù nhé anh em thấy ở trên trang nó là má kèo là tài ba hòa thì mình cảm thấy cái má kèo này rất là cao. Nên anh em muốn thể xem uh, cái trận đấu được diễn ra từ khoảng 5 à, đến 10 phút để mã kèo nó giảm xuống còn khoảng là 2.5 thì anh em thể tham gia đầu tư như anh em có thể thấy là cái thằng Newcastle ấy, nó chỉ để thủng lưới là 31 bàn từ cái đầu mùa giải đến bây giờ nhưng ở trong những trận đấu gần đây thì anh em thấy là nó đã để thủng lưới khá là nhiều bàn thắng nhất là hai trận đấu gần đây nhất là để thủng lưới trước thằng Leeds United với à, hai bàn thắng và thủng lưới trước Arsenal là hai bàn thắng nên chính vì vậy cái việc mà ở trong trận này có nhiều bàn thắng xảy ra là một điều hiển nhiên có thể giải xảy ra ở trong lần chạm trán này chính vì vậy chúng mới đưa ra cho em má kèo là tài 2.5 còn về cái má kèo tài góc thì anh em cũng có thể nằm cho mình ở trong má kèo này nếu mà anh em nào mà mà hay xem thằng Newcastle thi đấu ấy, thì em có thể thấy là thằng Newcastle là một uh, cái đội bóng cày góc khá là ác nên chính vậy khi mà ở trong uh, trận đấu mà mang tính chất khá là quan trọng này thì ờ, anh em có thể nằm vào cho mình cái má kèo là tài góc còn về cái má kèo hiệp 1 thì uh, mình đang nghiêng về má kèo là Newcastle chấp 0.5 à, xin lỗi là chấp 0.25 nên chính vậy anh em cũng có thể nằm thêm cho mình cái má kèo là uh, không Newcastle chấp 0.25 này và đặc biệt ở trong trận đấu này thì mình tin tưởng cả cái tỷ số đó là hai đều nên chính vậy mình niêm yết thêm cho anh em cái là má kèo tỷ số đó là hai hòa ở trong trận đấu này anh em thấy ở trên trang ở ờ, cái má kèo tại là hai hòa này anh em bỏ một ra thì ăn lên tới là uh, ờ, 12 lần ví dụ anh em bỏ một m ra thì sẽ nhận lại được 12 m nên như vậy dũng mới đưa ra thêm cho anh em má kèo là uh, tỷ số là hai đều ở trong trận đấu này để anh em có thể tham gia đầu tư và đây là những cái mã kèo mà Dũng chốt lên cho anh em uh, có thể tham gia đầu tư ở trong trận đấu này lần lượt đó là sẽ là Brighton chấp 0. À, được chấp 0.5 rồi mã kèo là à, hai đều ở trong trận đấu này còn về mã kèo tài xỉu đó là tài 2.5 tài góc và Newcastle chấp 0.25 ở trong hiệp 1 đây là những cái mã kèo mà Dũng đưa ra cho anh em thể xem và tham khảo và đầu tư thì thực sự là Dũng cũng chưa uh, muốn anh em đầu tư theo những cái mã kèo Dũng đưa ra ở trên video này bởi vì những cái mã kèo chắc ăn thì phải là khoảng từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì lúc đó thì Dũng mới có những cái thông tin liên quan đến đội hình cũng như là cái thông tin liên quan đến trận đấu để chốt ra những cái mã kèo nào anh em nên đầu tư và mã kèo nào anh em không nên đầu tư để anh em có một cái ờ, lợi nhuận tốt nhất để có thể về bờ một cách nhanh nhất thì tất nhiên ấy, anh em nào hiện tại mà còn chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có một người quân sư cũng như là một cái trang chơi uy tín á, thì em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele à còng Dũng soi kèo hoặc là cái số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và à, anh em có thể đầu tư theo những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất mà Dũng gửi vào trong nhóm để anh em có thể tham gia đầu tư một à, để có thể về bờ một cách nhanh nhất thì à, bây giờ Dũng cũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo chúc anh em may mắn